người chúng ta phải đối mặt nhiều nhất không phải ai khác mà là chính bản thân mình. Thế nhưng chẳng mấy ai thật sự thấu hiểu được bản thân, khi gặp chuyện không ưng ý liền gục đầu ủ rột, tâm tình chẳng lúc nào yên ổn. Thực sự chỉ có hiểu thấu chính mình mới đạt được trạng thái an nhiên, tự tại. Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm bài học ngày hôm nay, qua đó hiểu hơn về bản thân để có được một cuộc đời ý nghĩa. Khi thành công, chúng ta luôn đánh giá bản thân quá cao, cho rằng mọi thứ đều dễ dàng có được, thậm chí coi may mắn và cơ hội là một phần giá trị của bản thân mà vui mừng khôn xiết. Khi thất bại, chúng ta lại coi nhẹ bản thân, đánh giá thấp chính mình, coi khó khăn và bất lợi là sự bất tài mà từ đó không dám đối mặt với thử thách mới trong cuộc sống. Nhưng thực tế chính thái độ hèn nhát mới là thứ khiến chúng ta tự chôn đi cuộc sống tươi mới của chính mình. Vậy nên có thể hiểu thấu chính mình cũng là đang thừa nhận chính mình. Biết sự tài giỏi của bản thân ở đâu và sự thiếu hụt của bản thân ở đâu. Từ đó dễ dàng khắc phục được những khó khăn trước mắt. Thấu hiểu sự yếu đuối Một người quá mạnh mẽ bất kể xuất phát điểm có thuận lợi hay không thì nhất định vẫn sẽ chịu tổn thương. Người mạnh mẽ thật sự phải là người có thể hiểu được cách thể hiện sự yếu đuối. Con dao sắc bén là con dao biết che giấu mũi nhọn của mình. Bạn càng tỏ ra mạnh mẽ sẽ càng khó địch lại tập thể, không hiểu được sự yếu đuối sẽ không tránh được sự thù hằn ở khắp nơi, mà khi thù hằn quá nhiều thì sự mạnh mẽ của bạn có thể trở thành vũ khí đánh ngã chính bạn những thứ cùn trên thế giới này thật ra đều sắc bén. Người cứ mãi ép mình phải mạnh mẽ, thật ra chưa chắc là kẻ mạnh thật sự, mà chỉ đang cố che đậy cái yếu đuối của chính mình mà thôi. Hạt lúa khi chín sẽ tự rủ xuống, nếu không một cơn gió mạnh đi qua sẽ thổi gáy chúng, mưa sẽ làm chúng mục giữa, quả sẽ bay tới và lấp đầy cơn đói bằng những hạt lúa. Thực ra chỉ có những hạt lép trống không mới ngẩng đầu đung đưa trong gió. Thể hiện sự yếu đuối thật ra cũng đơn giản. Vào thời khắc quan trọng hãy biết lắng nghe ý kiến của người khác, đặt mình vào vị trí của họ để đối phương cảm giác được sự an toàn. Thể hiện mặt yếu đuối thật ra không phải là thỏa hiệp mà là lùi một bước để thực hiện được mục tiêu nhanh hơn. Thấu hiểu cách buông bỏ Vạn vật trên thế giới có mất đi mới có đạt được. Từ bỏ danh lợi sẽ đạt được thản nhiên. Từ bỏ tạp niệm sẽ đạt được vô tư. Từ bỏ hận thù sẽ đạt được vui vẻ. Từ bỏ quá khứ sẽ đạt được sự trưởng thành. Cuộc đời là một quá trình không ngừng lựa chọn, không ngừng từ bỏ. Hãy đặt phiền não xuống và gửi gắm hy vọng trong tim. Phẩm là làm chuyện gì cũng hãy giữ tâm thái điềm đạm một chút. Làm người không cần quá tính toán, cũng không nên quá khắt khe. Khi tất cả những bụi bặm trần thế lắng xuống thì những tháng ngày náo động cũng sẽ trở về yên tĩnh. Chúng ta lúc đó mới thật sự hiểu được. Buông bỏ cũng là một sự lựa chọn, mất đi cũng là một kiểu thu hoạch. Thấu hiểu cõi lòng Đời người không quá 100 năm, chốc mắt đã hóa hư vô, chúng ta vội vã đến nhân gian một chuyến. Khi sinh không mang theo thứ gì, khi mất cũng chẳng thể đem đi mọi thứ đều tình cờ, bi thương hay vui vẻ đều do lòng mình quyết định. Có một người đột nhiên xuất huyết não, sau khi bước trên con đường sinh tử, vừa xuống bàn mổ là đã biến thành một người khác, không còn vô cớ bực bội. Cũng không vì chút chuyện nhỏ mà phiền não, gặp ai cũng cười ha ha, thỉnh thoảng gặp điều gì do dự còn khuyên người khác hãy nghĩ thoáng một chút. Bạn bè hỏi cô ấy sức khỏe dạo này thế nào, cô ấy liền cười nói vẫn tốt, chủ yếu nhất là tâm trạng phải tốt, chuyện gì cũng không giận nữa, cảm thấy mỗi ngày đều vô cùng thuận lợi. Bạn bè lại nói, đúng vậy, tâm trạng tốt thì mọi thứ mới đều tốt được, không giận dỗi, đây là điều tốt nhất của người thắng cuộc. Tới đây cô ấy thở dài, trước đây thật ngốc nghếch, con gái và con rể cãi nhau, tôi đã buồn phiền suốt cả nửa tháng. Ông chồng mua trái bắp mà chỉ mua một trái cho ổng ăn Tôi cũng giận ổng cả nửa ngày Bây giờ nghĩ lại cảm thấy hà tất gì phải như vậy Làm cha mẹ Sợ nhất chính là con trai con gái phiền muộn quá nhiều Mình ở đây gấp gáp cũng không được gì Người nhà cũng chẳng thấy cảm kích Qua ngày mai cũng vậy Có thể hiểu chính mình đã rất khó rồi Đâu ra mà dành đi tính toán Giận dỗi với người khác nữa chứ Cuộc đời này thứ sẽ trôi qua là tình cảm, cuộc sống, thứ còn động lại là trạng thái của mỗi người. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng có sự tương đối, tốt cũng vậy, xấu cũng vậy, toàn bộ phải xem bạn nghĩ thế nào, muốn đối xử thế nào. Thấu hiểu sự cô đơn Lâm Ngữ Đường nói Khi phân tích hai chữ cô đơn, có trẻ con, có trái dưa, có chú chó nhỏ, có ruồi mũi, đủ làm xáo động một con hẻm nhỏ giữa đêm hè, đầy tính nhân văn tình người. Trẻ con cầm trái dưa dưới cành liễu, còn chó con thì đuổi ruồi mũi trong hẻm. Thế gian phồn hoa nhiều tiếng cười, chỉ duy một mình ta với mái tóc mai đung đưa trong gió. Trẻ em, trái cây, chó mèo, ruồi muối đều rất sinh động nhưng đều không liên quan đến bạn, đây gọi là cô đơn. Chỉ khi một người đang cô đơn thì họ mới có thể tìm lại được chính họ. Thời trẻ ta luôn sợ hãi việc không thể hòa nhập, cho rằng bạn bè nhiều thì có nhiều hướng đi tốt, do đó vì để có thể hòa nhập ta đã ép bản thân thay đổi. Ngựa cứ thế không dừng, đi một chặng lại thêm một chặng bước vào thế giới phồn hoa náo nhiệt. Tháng năm dần trôi, bản thân sau đó mới phát hiện ra, thế giới là của chính mình, chẳng liên quan đến người khác. Thay vì tốn thời gian và tinh lực để ăn uống linh đình trên bàn nhậu, kết giao với những người bạn không quan trọng, chi bằng học những thứ liên quan đến chính mình. Cô đơn là một kiểu trầm lặng của trí huệ. Người có thể sống hòa thuận với chính mình là người có nội tâm vô cùng mạnh mẽ và phong phú. Khi bạn thấu hiểu chính mình, cuộc sống mới thấy tự tại. Không quan tâm ánh mắt của người khác, không đố kỵ hạnh phúc của người khác không thay đổi thất thường, không chuyện bé xé ra to, bình tĩnh nhìn mọi thứ xung quanh, thành thật với mọi người. Khi bạn hiểu thấu chính mình, áp lực sẽ nhỏ đi. Tiền tài cũng không phải là thứ quan trọng nhất mà sức khỏe mới là thứ quý giá nhất. Bình yên mà sống, yêu thương lấy bản thân, chân quý từng giây từng phút trước mắt, nhớ lại từng chút những gì đã qua. Trong lòng luôn tồn tại sự cảm ân và những điều tốt đẹp xóa bỏ đi những bực bội và phiền não. Khi bạn hiểu thấu chính mình, trái tim bạn sẽ rất rộng lượng. Không cân đong đo đếm, không tự tìm phiền não, biết rằng lòng người khó đoán, hiểu được sự giả tạo, chịu đựng được sự thay đổi nhanh chóng, buông được đau khổ vui vẻ, dù có vất vả vẫn có thể mỉm cười, khó khăn vẫn có thể hát ca. Khi bạn hiểu thấu chính mình, bạn cũng sẽ nhìn thấu được cuộc đời và hiểu rằng được sống là một việc hạnh phúc biết bao nhiêu. Thế giới này tiền bạc phú quý có nhiều đến mấy, danh phận địa vị dẫu có cao đến mấy, cũng đều trở nên nhỏ bé không đáng kể. Tất cả những hiểm khích đều chẳng là gì cả. Con người sống một đời, làm người, làm việc, thấu hiểu là một sự lĩnh ngộ, bình thản là một sự phú quý. Tay càng nắm chặt thì mệt mỏi càng nhiều, tâm càng rộng lượng thì lại càng vui vẻ đừng luôn ủ rũ, đừng nghĩ quá nhiều, trân trọng trước mắt, hiểu thấu chính mình thì cuộc sống mới trở nên thú vị. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Bất luận già hay trẻ, chỉ cần giữ vững bảy danh giới này thì cuộc sống mới không phải hối hận. Đời người dẫu có tốt đẹp đến đâu thì cũng có lúc phải đối mặt với thăng trầm cùng các loại khó khăn chắc trở. Nhưng bất kể đó là chuyện tốt hay xấu, trong mọi trường hợp làm người đều nên phải giữ vững được bảy danh giới sau. một Khó khăn đến đâu cũng không được nợ tiền mà không trả. Làm người ai mà chẳng có lúc khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, trong lúc đó nếu có người sẵn sàng cho chúng ta mượn tiền thì đó đúng là người tốt và thật lòng muốn giúp đỡ chúng ta. Vậy nên, những lúc khó khăn bế tắc mà có người giúp đỡ thì nhất định phải cảm ơn và ghi nhớ trong lòng. Đến lúc phải trả tiền thì nhất định không được qua quyết mà không trả. Bởi cuối cùng thì nhân phẩm của một người là do chính họ tự xây dựng, người khác có tin tưởng và tín nhiệm bạn hay không phụ thuộc vào cách hành xử của chính bản thân bạn. 2. Mệt mỏi thế nào cũng không đục nước béo cò. Có câu nói thế này, khi chúng ta làm việc lừa dối, công việc sẽ quay trở lại đánh lừa chúng ta. Nhất định trong công việc, bản thân phải làm một cách thật thận trọng, đừng nghĩ đến việc sẽ đi đường tắt hay muốn chiếm tiện nghi của người khác. Một chút mệt mỏi, khổ cực tại nơi làm việc đến cuối cùng chẳng phải cũng sẽ mang lại lợi ích cho chính chúng ta sao? Hơn nữa làm việc cẩn thận cũng giúp kỹ năng của chúng ta được cải thiện một cách đáng kể, từ đó mà công việc sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Nếu đục nước béo cò, lừa gạt người khác thì có thể nhất thời mà được lợi nhưng về lâu dài thì sớm hay muộn sự việc cũng bại lộ, cuối cùng lại là tự mình lừa gạt chính mình. 3. Khó khăn đến đâu cũng không tính toán với bạn bè. Một chữ bằng có hai chữ nguyệt, bằng, nguyệt đứng gần bên nhau. Nếu một người không có bạn bè cũng giống như trong cuộc đời không có ánh mặt trời vậy. Bởi vì năng lượng của một người là yếu ớt và không hoàn chỉnh, mọi sự đều cần có bạn bè giúp đỡ hỗ trợ thì mới có thể thành tựu được. Có đôi khi chúng ta gặp phải chuyện thống khổ, nếu có bạn bè thì họ cũng nhất định sẽ đứng ra, dù không giúp được nhiều nhưng tới an ủi cũng là một sự ủng hộ lớn nhất rồi. Bạn bè quan tâm và ủng hộ lẫn nhau, giống như một chiếc ô trong mưa gió, cũng là người bạn đồng hành trong những lúc khó khăn. Nếu vong ân phụ nghĩa tính toán với bạn bè thì cũng như hủy đi đường lui của chính mình, ngoảnh đầu lại người thu thiệt cũng chỉ là bản thân ta mà thôi. 4. Nghèo khổ thế nào cũng không oán trách gia đình. Thông thường, người ngoài chỉ quan tâm đến việc chúng ta có giàu sang, vinh hiển hay không, chỉ có người nhà mới quan tâm đến việc chúng ta trong cuộc sống này có mỏi mệt hay không mà mỗi người ai chẳng có lúc gặp phải những chuyện không vừa ý trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, khi một người gặp phải đau khổ về mặt tình cảm, họ thường sẽ đổ lỗi cho người nhà vì đã không cho họ đầy đủ tình yêu thương. Khi sống chung với người khác mà không hòa hợp, họ sẽ oán trách người nhà vì đã tạo cho họ một lối sống như vậy. Khi ai đó cảm thấy rằng số phận không công bằng với mình, trong lòng họ sẽ sinh ra phẫn uất oán hận người nhà đã không biết phấn đấu vươn lên. Cứ như là khi họ gặp phải việc gì không vừa ý thì đều là lỗi của người thân trong gia đình vậy. Nhưng xã hội này làm sao có thể ai ai cũng như nhau được. Nếu bạn muốn gặt hái được thành công, ắt hẳn bạn phải bỏ ra nhiều nỗ lực hơn nữa. 5. Dẫu có thích cũng không phá hoại gia đình người khác. Có câu tục ngữ nói rằng thà hủy đi 10 tòa miếu, cũng đừng làm tan vỡ một cuộc hôn nhân. Người quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, những việc thất đức hại người ngàn vạn lần đừng nên tham gia. Con người sống không thể thiếu đi đạo đức. Về mặt tình cảm cũng không thể không có đức hạnh. Thích một người là chuyện tốt, nhưng đừng để nó trở thành chuyện xấu khiến người đời khinh bỉ. Nếu như không từ thủ đoạn để cướp đoạt tình cảm, chắc chắn sẽ đưa tới hậu họa về sau. 6. Dù gian nan thế nào cũng không đánh mất cốt khí. Trong thủy hử chuyện có câu, người xương không cứng thì thân đứng không vững. Một người nếu không có cốt khí cứng rắn thì không cách nào thành ra lập nghiệp. Cốt khí tựa như là xương của một người, nếu mất xương liền không có hình dạng. Chỉ có không sợ nghèo khó, không sợ khổ cực, làm việc với một tâm thái yên tâm, thoải mái, biết sai liền sửa. Như vậy bạn mới được người khác tôn trọng và không bị xem thường. 7. Dù giàu có đến đâu, cũng chớ kiêu ngạo, tự đại. Trời cuồng tất có mưa bão, người cuồng tất có tai họa. Nhân sinh là một con đường dài, tuyệt đối đừng cuồng vọng, bởi vì cuồng được nhất thời, cũng không cuồng được một đời. Có câu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trên thế giới này sẽ luôn luôn có người giỏi giang hơn ta, cho nên không cần phải xem thường người khác. Những người hay gặp chuyện ngã đau thường là do thích trèo cao, những người thất bại nặng nề thường là người hay kiêu căng tự đại. Trên đời này không có ai là ngày ngày đều gặp việc tốt, cũng chẳng có hoa nào nở mãi mà chẳng tàn. Những người mà ta đã từng cho là tầm thường ấy có khi về sau lại có thành tựu vượt bậc hơn ta. Cho nên, dù bạn có giàu có đi chăng nữa cũng nên bảo trì sự khiêm tốn. Sau cùng nếu chúng ta có thể kiên trì giữ vững bảy danh giới làm người này, thật lòng không lừa dối người khác, không đánh mất sự tôn nghiêm của bản thân. Như vậy nhất định sẽ có thể trở thành người có phẩm hạnh đoan chính trong xã hội.